motorbike thì là xe máy nhớ ngày xe đạp là bike còn xe hơi là car C A R máy bay airplane khác với tàu hỏa là train kia xe tay ga gọi là scooter xe buýt là bus xe night own oh, motorbike thì là xe máy nhớ ngày xe đạp là bike còn xe hơi là car C A R máy bay airplane đôi tàu hỏa là train kia xe tay ga gọi là scooter xe buýt là bus xe night oh motorbike thì là xe máy nhớ ngay xe đạp là bike còn xe hơi là car C-A-R Máy bay airplane khác với tàu hỏa là train Kia xe tay ga gọi là scooter Xe buýt là bus, xe night Oh motorbike thì là xe máy nhớ tay xe đạp là bike còn xe hơi là car car máy bay airplane khác với tàu hỏa là train kia xe tay ga gọi là scooter xe buýt là bus xe tay truck Beverage gọi là thức uống Sữa là milk M I L K. Ly ta tưa milk tea trong tay Ly nước chanh có lemonade Nào cà phê thơm ngon coffee Orange juice là nước ép cam Bạn ơi smoothie xin có nước là water Beverage gọi là thức uống Sữa là milk em ơi yêu okay. Ly ta tưa milk tea trong tay Ly nước chanh có lemonade Nào cà phê thơm ngon coffee Orange juice là nước ép cam Bạn ơi smoothie sinh tố Nước là water Beverage gọi là thức uống Sữa là milk em ơi yêu okay. Ly ta tưa milk tea trong tay Ly nước chanh có lemonade Nào cà phê thơm ngon coffee Orange juice là nước ép cam Bạn ơi smoothie xinh có Nước là water Bây giờ chúng ta cùng nghe và học các từ vựng trong bài hát vừa rồi nhé New words in the first song, motorbike, bike, car, airplane, train, scooter, bus, truck, repeat again, motorbike, bike, car, airplane, train, scooter, bus, truck, new words in the last song, beverage, milk, milk tea, lemonade, coffee, orange juice, smoothie, water, repeat again, beverage, milk, milk tea, lemonade, coffee, orange juice, smoothie, water.